Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng lụm lúa của mình Thì hôm nay mình sẽ lên cho anh em thêm một trận đấu ngoại hạng Anh Đó là ông vua ngoại hạng Anh tới thời điểm hiện tại nha anh em Đó là Arsenal, tới thời điểm hiện tại thì Arsenal vẫn đang đứng ở vị trí là à, trùm của ngoại hạng Anh Thì trước khi vào trận đấu thì trước đó mình đã nhận định cho tất cả anh em Mấy trận đấu thì anh em cũng đã ăn full kèo rồi, giống như cái trận Malai trang Myanmar với Singapore này anh em thì mình cho tất cả anh em nằm mã kèo Singapore mà cho anh em nằm thêm cái mã kèo tài thì trận này anh em hút được 5 cái mã rung và anh em hút được một cái mã tài còn Singapore thì mình cho tất cả anh em nằm Singapore thì anh em chỉ lỗ nửa tiền bên cái mã kèo của Singapore và anh em hút được mấy mã rung thì anh em cũng đủ lời trận này còn cái trận Malaysia thì mình cho tất cả anh em nằm Malaysia và nằm hầm tài thì anh em cũng đã hấp full cái trận Malay hiệp 1 và hiệp 1 thì mình không cho kèo anh em nhưng mà hiệp 2 mình cho anh em vào Malay và màu tài nữa thì trận Malay này anh em hấp cũng được bốn cái mã kèo rồi và những anh em nào đang chơi bên ngoài á thì mình khuyên anh em nên liên hệ trực tiếp qua với mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi được hiệu quả nhất chứ anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò anh em không thể quýnh được cái mã kèo rung giống như mình trong nhóm mình cái mà trận đó là tài xỉu nó năm trái anh em trong nhóm của mình húp năm mã rung không chừng cần không cần phải quýnh tài xỉu cái đó là cái lợi thế cho tất cả anh em mà anh em đang cầm trang anh em chơi thì bởi vậy mình hướng dẫn anh em đăng ký một cái trang cái trang này là cái trang giống như cái trang trả trước nha anh em là anh em có tiền thì anh em nạp vô anh em chơi còn không tiền thì anh em vẫn vào anh em coi kèo được chứ không phải giống như mà lấy cắt cái trang ở bên ngoài về anh em đã sao chơi tới từng mới tính tiền đó là không mình không khuyến khích anh em chơi những cái đó cái đó chơi một là rất là dễ dính liếng tới ờ, pháp lực còn hai là anh em chơi vậy anh em cứ nghĩ là hết điểm lại bơm hết điểm lại bơm anh em quýnh tới hồi mà tính tiền thì anh em nằm nợ cái khúc còn ở đây mình nạp vô bao nhiêu có tiền bao nhiêu nạp vô chơi bấy nhiêu chơi vậy cho nó an toàn ăn thì rút về thẻ trực tiếp đó là cái vấn đề mà anh em cứ liên hệ trực tiếp qua mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký thì bây giờ mình sẽ vô nhận định cho tất cả anh em cái trận Arsenal và West Ham nha thì Arsenal sẽ gặp West Ham vào lúc 3 giờ ngày 27 tháng 12 nha anh em rạng sáng ngày 27 thì anh em cũng thấy rồi hiện tại trên bảng xếp hạng Arsenal đang đứng cái vị trí đầu bảng xếp hạng và cách thằng Man City Man City ở vị trí thứ hai tới 5 điểm thì Arsenal đang có cái phong độ ngất ngưỡng ở ngoại hạng Anh và chưa có bị thất bại một trận nào. Thì trong những trận gần nhất Arsenal trong những trận giao hữu gần nhất thì anh em thấy Arsenal đã để thua Juventus với cái tỷ số 2-0 đó là chỉ là trận giao hữu thôi. Còn trước đó thắng AC Milan với cái tỷ số là 2-1, thắng Lyon với cái tỷ số là 3-0. Thì còn trên mọi đấu trường thì Arsenal đang có cái phong độ rất là tốt. Trong khi đó anh em cũng thấy thằng West Ham, thằng West Ham nó đang đứng ở cái vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng và có 14 điểm sau 15 vòng đấu tính ra mỗi vòng đấu của thằng West Ham nó chỉ được chưa được tới một điểm nè anh em thấy 15 vòng đấu mà chỉ được 14 điểm là cái phong độ của thằng West Ham đang cực kỳ xa sức trong cái mùa giải gần đây thì hai trận giao hữu của ba trận giao hữu của West Ham thì anh em cũng thấy rồi West Ham có hai trận giao hữu đang rất là tốt thì thắng cái tỷ số là 3-1 với 4-2 và um, hòa được à, Fulham thì còn những trận trước trên đấu trường ngoại hạng Anh hoặc là đấu trường C2 thì West Ham có một cái phong độ rất là xa sức để thua rất là nhiều trận. Còn trong lịch sử đối đầu thì anh em cũng thấy những bàn thắng luôn nghiêng về Arsenal. Arsenal thắng với cách biệt từ một bàn đổ lên. Thì anh em thấy cái phong độ của thằng Arsenal là rất là cao hơn cái thằng West Ham rất là nhiều. Còn cái thành tích mà chơi trên sân nhà của thằng Arsenal thì anh em thấy thằng Arsenal chơi trên sân nhà Đúng, chỉ thua một trận trước Brighton là 3-1. Và cái trận chơi trên sân nhà của Arsenal trong cái trận giao hữu trước Juventus thì cái trận này mình không đề cập vào rồi nha anh em. Giao hữu mà, anh em biết người ta tung cái đội hình rẻ ra người ta đá thử dò thôi. Còn cái trận mà trước á, cúp liên đoàn á, thì Arsenal đẩy thua trước Brighton với cái tỷ số 3-1 thì cái phong độ của thằng Arsenal này đang rất là tốt trong cái đấu trường ngoại hạng Anh thì cái trận này mình được đánh giá thằng Arsenal rất cao nha. Còn bên phía West Ham thì anh em cũng thấy West Ham có cái thành tích chơi trên sân khách rất là tốt. Trong những trận tốt nhất gần đây của West Ham thì West Ham chỉ tốt trong được đúng 3 trận. Anh em thấy cái ba cái trận giao hữu là West Ham đang chơi cái phong độ tốt nhất của mình. Còn trước đó thì West Ham đã chơi trên sân nhà của MU đã bị MU ăn. Thì đó. Còn thì còn cái đội hình dự kiến thì anh em cũng thấy cái đội hình dự kiến bên phía Arsenal thì à, nó sẽ có là Buju Saka nè anh em đang đá chính và cái đội hình này cái đội hình này cũng mạnh nha cái đội hình này cực mạnh thì trong khi đó à, Gaben Jesus và Isa Nelson thì bị à, chấn thương rồi nha anh em thì không thể ra sân được cái trận này thì à, nhưng mà cái đội hình của Arsenal thì nếu mà tính trong ngoại hạng Anh thì Arsenal là chơi rất là nhiều cầu thủ à, mới và cầu thủ trẻ thì Arsenal đang có một cái đội hình trẻ rất là hay anh em nếu mà anh em nào xem trong những trận giao hữu của Arsenal rồi anh em cũng biết Arsenal có một cái đội hình trẻ rất là hay còn cái tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong cái trận này á, là Arsenal chấp 1 và tài xỉu 3 thì cái trận này mình khuyên anh em nên nằm cái mã Arsenal chấp 1 nha Arsenal chấp 1 thì trận này đá trên sân nhà của Arsenal luôn anh em cứ nên nằm Arsenal cho mình thì cái trận này á, nếu mà anh em có thể lót là cái mã tỷ số á, là anh em cứ lót là cái mã tỷ số một quà cho mình nha anh em là một không một không hoặc là một điều anh em nếu mà anh em sợ thua thì anh em cứ lót một điều còn nếu mà theo mình cái trận này 1-0 hoặc là 2-0 dành cho Arsenal còn cái, mã kèo tài xỉu ba trái thì mình không khuyên anh em vào tài hay vào xỉu mình thấy thời gian nào hợp lệ nhất báo cho anh em đánh rung nó sẽ ờ, hợp lý hơn và nó sẽ dễ ăn hơn anh em mà đánh còn có thể những cái mã kèo góc nữa anh em mã kèo góc thì Arsenal nó có thể là nó chấp góc tới ba trái hoặc là bốn trái góc thì anh em cứ vào cái mã kèo Arsenal chấp góc cho mình thì hiện tại anh em thấy cái đội hình của Arsenal đang có Bukayo Saka đang đá ở vị trí cánh phải và bên đây có Martinelli thì anh em thấy hai cái cầu thủ đang đá hai cánh hai bên này đang chạy cánh rất là tốt Bukayo Saka thì anh em cũng biết rất là nhiều chiêu trò để đảo đồ phía dàn cánh bên đây thì anh em cứ vào cái mã Arsenal chấp góc cho mình Arsenal chấp góc là cái mã kèo đó là rất là dễ ăn cho tất cả anh em luôn thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho anh em sơ kèo đó thôi còn tới giờ có đội hình chính thức có kèo chính thức luôn là mình sẽ cho kèo anh em trong nhóm sau thì anh em nào đang chơi ở ngoài cứ liên hệ trực tiếp qua với mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đăng ký trang đưa anh em vào nhóm để anh em chơi nhiều mã kèo à, để kiếm lợi nhuận nhiều hơn nha chứ anh em chơi ở ngoài à, qua thầu qua cò rất là thiệt cho anh em anh em chơi à, giống như anh em đánh trên mà anh em đánh tài nữa ra trên ăn cái tỷ số rớt về xỉu anh em lại bị lỗ lai cái đó là mình phiên anh em nên đánh rung nó sẽ hợp lệ hơn và anh em vào cái trong cái nhóm mình mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký một cái trang bên mình anh em vào anh em chơi mà những cái mã kèo rung là anh em đánh trên anh em đánh rung nó ra năm bàn thì anh em hút được năm mã kèo rung rồi anh em sướng còn hơn anh em đánh tài nữa thì đó là mình chỉ phân tích hướng dẫn cho anh em thôi anh em nào mà trùng áo với mình thì cứ vào liên hệ trực tiếp qua mình mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký cái trang vào chơi đến đây mình cũng đã nhận định xong thì anh em nào mà đang xem thấy hay để lại cho mình một bình luận và một lượt ờ, đăng ký kênh để mình được nhiều người theo dõi hơn và mình ra video sau thì anh em cũng là người nhận được video đầu tiên để anh em vô anh em lụm cái kèo thơm đầu tiên thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau